não cái vấn đề tôi con không có thắc mắc là muốn não dạy con tôi định niệm thở một và trong 30 phút đó là gọi ra là tu cái hướng cảnh gọi chơi tâm nhưng mà con nghĩ lúc con tôi định niệm thở thì con thích vô thì con có ý rõ ràng con thở ra con có ý không rõ ràng là do con bị cái viêm son á nó thở con bên còn bên nó không thở cứ hết cái thay trong mũi này nó thở con bên kia nó không thở thành ra con nghĩ về nữ bệnh hay sao không được bây giờ nói như vậy là con đã bị viêm xoang rồi yeah. Dạ. thì không dùng cái hơi thở mà dùng cánh tay yeah. Dạ. dùng cánh tay đưa ra đưa ra đưa ra con phải dùng cánh tay thay cái thế cái hơi thở của con yeah. Dạ. không con nhiếp tâm ở trong một phút của cánh tay đưa ra đưa vô đưa tay ra tôi biết tôi đưa tay ra đưa tay vô đuổi tay vô tay vô còn biết tâm của thân rồi sau này đuổi bệnh cũng bằng cánh tay của bởi vì cái viêm con cái mũi của con rồi thì con dùng hơi thở thì nó sẽ làm cho con khó nên cho nên vì vậy mà bỏ hơi thở đi rồi chừng nào mà đuổi hết bệnh viêm son rồi tu tập mà không cần hơi thở cũng không sao hết không có những cái điều kiện khác chỉ có ăn thua ở chỗ mà xả tâm thôi xả tâm thôi để tập cái thức đưa cánh tay ra vô là tập cái thức tỉnh thức để cho con được định tĩnh để mà nhìn thấy từng tâm niệm mà thả không thể giai đoạn căng thẳng là cứ đưa tay ra đưa tay vô đưa tay ra vô đừng dùng nữa tay vô đưa tay vô không phải đưa tay ra tôi biết tôi đưa tay ra đưa tay vô tôi biết tôi đưa tay vô chứ không phải là bệnh viêm son thì thấy cái tay này. à, còn con à, bệnh viêm son theo cánh tay này mà ra cho cái viêm son con nó có vậy thôi hãy con đưa tay ra thì con đừng viêm con này theo cánh tay mà ra thì con đưa ra thân không bệnh này theo cánh tay mà vào con đưa rồi bệnh viêm con này theo cánh tay mà ra cứ như vậy mãi thì cái bệnh viêm con con mới ra ý nửa tiếng đồng hồ à, khoảng độ nửa tiếng đồng hồ thôi nửa tiếng đồng hồ vừa nhiếp mà vừa rửa bệnh còn ngồi chơi ngồi xả tâm nhìn ý niệm của mình có niệm nào quán sẵn thì tác ý diện và các ý sản dạ, con nghĩ ví dụ khởi trong suy niệm Uh, nhớ nhà thì nói ái cái sự đi đi à, ái cái sự đơn đi giản đi ờ, à, đơn giản ái cái sự đi đi ở đây tâm bất động hiện tại là cái sự rồi nó, nó tới nữa cứ nói nữa. rồi tới nữa thì cũng đắc ý nữa tới nữa cũng đắc dạ. cứ như vậy ta ý hoài đuổi hoài đuổi chừng nào mà tụi nó đi hết thì con sẽ tiến đạo rồi trong thời gian từ năm giờ đến bảy giờ nghỉ ngơi cũng xả tâm cũng xả tâm luôn con thì tu liên tục tu liên tục phải rồi tu như vậy nó mới mau con có thời gian nó sẽ tu vậy là con cũng hạn chế đọc sách mình đúng rồi đọc sách là tức là làm triển khai cái sự hiểu biết của mình mình hạn chế bớt để mình tập tu nhiều hơn và đồng thời mình cũng đừng bỏ cái giờ mà đọc cũng là triển khai sự hiểu biết của chữ tiếng của mình cố gắng cố gắng nó tu tập nó đủ mọi mặt đó chứ không phải tu có một pháp rồi rồi con về con không xong rồi mấy con à, bây giờ thì con lên đây thôi sáng thầy thưa con Thank you cũng như là để cho tu đọc con xin hỏi thầy thầy cũng có dạy về pháp độc cư từng giai đoạn ba giai đoạn độc cư ba giai đoạn đọc cư thì con cũng đúng là độc cư độ một con cũng chưa tu hoàn thành tốt bây giờ con cũng muốn à, như thầy đã trả lời cái bước cơ trong độc cư với cái chuyện nào đó cũng như là ý của thành của thành định chính là cơ để con được vâng thì tôi đọc con con thấy à, như vậy là con tôi tập chưa có được tốt rồi do cái đó như con xin thầy là qua cái lớp mà mà buổi chiều con có dự tính đó, qua cái lớp mà xong thì tính dự tính xong cái lớp mà như là cái bệnh người cái trí lực đó của của cái loại cụ già 102 tuổi này xong rồi con đấy là xin đến lớp buổi chiều đi học lớp buổi sáng không chuyên lực ráng cố gắng học học để triển khai cái tiên kiến tức là định vô lậu đó để cho sẵn để làm cho, cho học để hiểu biết à, gần đây thì mấy con sẽ học những cái bộ sách đạo đức nó có thầy đưa vào những cái mẫu hiện thật sự gây cho nhiều cái hành động đạo đức làm cho chúng ta rất xúc động phải cố gắng thì lược phải cố gắng thì đưa vào những cái mỗi chuyện đời mà nó gây chúng ta rất nhiều cái xúc động cái hành động đạo đức của nó nói được những cái chuyện nho nhỏ thôi mà nó nói nói lên được cái đạo đức của con người của chúng ta mà nằm ở trong cái đức hiếu sinh của cái lòng thương yêu chúng ta mà nó thực hiện được những cái hành động rất là đạo đức như hồi nãy thầy nói nhường chỗ ngồi cho một bà cụ một người phụ nữ có con nhỏ ở trên xe buýt có chỗ ngồi là một hành động đạo đức chúng ta đứng sắp hàng để mua đồ mà chúng ta đứng sau mà chúng ta đứng trước thấy một người có con mà ẩm con mà đứng sau chúng ta nhường cho họ đứng trước chúng ta đúng cũng đều là thực hiện đạo đức hết luôn đó là cái đạo đức của con người chúng ta biết thương người à, cho nên khá học không dạ, con xin hỏi về cái tu tập và định niệm hơi thở ờ, cũng như mới đây thì khi về khi lớn được con nó bớt thì con cũng uh, ờ, tập để được hơi lợi cũng được cường thì con cũng hơn một bậc <laughs> thì thầy ờ, con xin hỏi thầy là à, khi mà đọc định niệm hơi thở thì thấy là quan trọng là cái câu tác ý còn cái niệm hay không niệm thì kệ nó thầy khi nào mà xả tâm mới mới mới thả niệm đúng rồi xả tâm thì xả niệm còn cái câu tác ý của mình cũng quan trọng còn nhiếp tâm thì câu tác ý dẫn nó vào cho nó nhiếp vào cái hành mà cái câu tác ý để xả về khỏi tác ý nó để đúng, đúng cái đối tượng cái nghiệp của nó để cho nó thì câu tác ý quan trọng luôn luôn lúc nào chúng ta cũng ôm cho chặt câu tác ý câu tác ý là cái phao mấy con mấy con vượt biển vượt biển khổ là cái thân mấy con đang đau nhất đau nhất ở trong thân đó là cái biển khổ của mấy con cái nghiệp khổ mấy con ôm câu tác ý là mấy con ôm phao vượt biển mà mấy con buông câu tác ý là mấy con chìm xuống biển Thầy nói như vậy mấy con biết và câu tác ý của Phật là cái phao để cứu chúng ta vượt trùng dương vượt biển nghiệp chúng ta đang sống ở trong cái biển nghiệp mà chúng ta có được cái phao là chúng ta sẽ vượt qua khỏi khỏi biển nghiệp cho nên câu tác ý rất là quan trọng phải nhớ kỹ những cái điều này chứ không khéo mới còn coi thường cái câu tác ý là mới còn đã bỏ cái cái vật cái phát vô giá không có một cái pháp nào mà đổi được cái pháp như lý tác ý của Phật giáo cái pháp vô giá cứu khổ chúng ta bằng cái